về cái việc ăn hoa quả này thì thấy mình thấy có một số bạn nó có hai thứ này một là về việc ăn hoa quả là mình thấy có một số bạn bảo là chó ăn hoa quả nhiều là không tốt thì mình cũng không hiểu là các cái thông tin đấy các bạn lấy ở đâu ra chó ăn hoa quả nhiều là không tốt rồi à, chó ăn à, à, nho nữa thỉnh thoảng mình có quả nho cho chúng nó mấy quả lại cho ăn nho nhiều là không tốt thực ra nho thì lấy đâu ra mà cho ăn nhiều mà sợ là ăn nho nhiều không tốt với cái thứ hai nữa là cái quả nho ấy ngày đấy là cái kiến thức ngày xưa thôi ngày xưa bảo là quả nho nó độc với con chó nhưng mà nó không phải như thế đâu mọi người nó có một cái chất ở trong đấy là nó không có tốt cho con chó nhưng mà nó có 10 cái chất tốt cho con chó Đấy, mọi người phải nhớ nó là như thế chứ đừng có tin vào mấy cái uh, trang báo linh tinh vớ vẩn người ta cứ nói bừa rồi đến khi rồi cứ thấy cái gì cũng thấy rủi ro tùy thứ thôi mọi người mà cái quan trọng là chúng ta cũng không cho cho nó ăn nhiều những cái mức gây gớm như thế còn cái hoa quả những cái loại hoa quả này thì nó rất là tốt cho con chó như cam này là nó rất là tốt cho tiêu hóa này. cam tất nhiên là cũng không có nhiều để cho chúng nó ăn đâu còn bạn nào mà ở cái vùng trồng cam ấy thì ok mọi người có thể có sẵn chứ còn bình thường mà đi mua thì cũng cho nó ăn ở một mức độ nào đấy thôi và cái loạt này vào cái loạt cam chua thì mới đến lượt chúng nó thôi chứ còn nếu mà vào cái loạt cam ngọt thì nếu mà có chia ra cho chúng nó ăn thì chắc mỗi con quả vậy thôi mua 10 quả người ăn 5 quả 6 quả gì đấy thì còn mấy quả chia ra cho chúng nó ăn nếu chúng nó thích ăn đấy là chiều chúng nó cho chúng nó ăn thôi chứ nó không phải là còn đấy nó như là cái gì đấy thực ra mà nói thì nó cũng là theo cái kiểu như là gọi là ờ, như là cơm ấy. có chúng nó có đồ ăn riêng của chúng nó và cũng có lúc là cho chúng nó ăn theo kiểu cơm thừa cách cạn đấy là cái việc bình thường những cái đồ gì mà chúng nó ăn được mà người ăn mà cảm thấy không khoái chẳng hạn thì nhường như chúng nó ăn để cho lại cho chúng nó ăn nhưng mà bọn này thì nó thích ăn ấy này lắm cam này là thích ăn lắm mỗi con phải ăn được 5 quả cũng chưa cho chúng nó ăn nhiều quá đến mức đấy bao giờ nhiều lần nào cho ăn nhiều lắm thì cho mỗi con ăn 3 quả thôi chứ còn đây là như hôm nay là cho mỗi con à, ăn à, hôm nay hình như là cho mỗi con ăn hai quả hay sao ấy hình như là cầm lên 6 quả mỗi con ăn hai quả là à, tí tã rồi ngồi dậy đi siro Ngồi lên đi Messi Ngồi Ngồi dậy Nằm thế Nằm ý ra vậy hả Để cho nó đỡ ngại hả Chứ không thì nó nó nó nó, nó... Ờ, nước dãi nó chảy ra nó sâu hỏ hả Lên chén thôi Gọi lên chén mà còn này à thế hả Ui xời à. Thế hôm nay Messi vào trong Messi vào trong Messi à, Pilar ngồi đấy Ok vào đấy nhá Nào chờ yên chờ anh tí Không Rồi uh, tí nào Siro Tí sẽ có câu chuyện để mà nói có rất nhiều dao uh, ờ, nhập Hàn Thái nhưng mà khi mà quay video thì sẽ dùng dao của Việt Nam nhá rất đặc trưng cái màu dao mọi người thấy không dao của Việt Nam tinh thần Việt Nam rồi bốn muỗng yên từ từ bốn miếng thì cho con uh, cho như mì bé ăn trước này pila này này ôi giời ấy vừa thơm rãi nước rãi chảy ướt hết đùi anh rồi ok ngồi đây vô cùng ngọt luôn mê luôn nhai nhá phải nhai đấy chơi cái bài này đi ừ, pila hầm còn pila hấp thối rồi siro này và pila không biết ăn này để dành để anh đặt ờ, ra cho hai con nó chính cái hạt mọi người để cho chúng nó bởi vì là cái um, ờ, chung chung này cái hạt nó lành cho nên là để cho chúng nó ăn cả hạt chứ còn nếu mà bóc cái hạt ra cái thì nó mất công bóc hạt ra thì nó sẽ chém con lành này đây siro lên đi chỗ siro đâu lên rồi ngồi đấy cho siro thêm ừ, mì ừ. thế được rồi sầu riêng um, à, chôm chôm mà để tí giải quyết sau để anh cho mấy đứa ăn à, cam trước nhá hôm nay cam nhiều lùi lại ngồi lùi lại ok đây cam đây phải ngồi xích ra một chút bởi vì sao bởi vì là cắt nó không ấy nào mi ngồi xuống đấy giờ là phải ngồi tránh ra một chút nha để anh xoay như này thì cho nó đỡ vướng để anh ngồi xích lên mấy đứa cứ ngồi yên đấy một muối này cam này thì hôm nay là cái cam phát này mua nó hơi chua thành ra là người chê thì thành ra là lấy mấy quả cho chó vì nó nhìn nó thế này thế nhưng mà nó chua lắm mua đúng vào cái loạt cam chua thấy người bán bảo là phải chờ cho nó ương ương nó mới ngọt nhưng mà mình cũng không biết thế nào là ương mà lại cam lại chót ờ, cho vào trong tủ lạnh mất rồi thành ra là sợ nó không ương được nên là thôi cho chúng nó ăn luôn bọn này nó ăn cam thì nó cũng tốt lần lượt nhé Siro cứ từ từ đi Siro chảy nhiều dãi quá Mi Mi Đây Này Của Mi nhá Mì hầm thế Mi hôm nay lại chê cam Ui xồi Cái vỏ này ờ, anh sẽ giữ lại Để anh ờ, đun anh lấy ít ờ, tinh dầu cam Anh xịt đuổi muỗi cái cam này ờ, cái tinh dầu cam này nó thơm lắm mọi người mọi người mà có thích ờ, làm cái tinh dầu cam nếu mà hôm nào mà ăn cái cam này vỏ dày này thì ờ, mọi người chỉ cần cho vào mọi người giữ lại cái vỏ này thôi cho vào trong cái son với lại cho một ít nước vào thế là đun sôi lên đun sôi lên khoảng tầm 30 phút cho nó sôi khoảng tầm 30 phút rồi để vứt nguyên nó ở đấy cứ vứt uh, nó ở đấy cho nó nguội đến khi nó nguội rồi thì mọi người lấy cái nước ra thôi cho ít nước thôi nước sấp sấp thôi thì nó sẽ lấy hết những cái tinh dầu ở cái vỏ này ra à, cái tinh dầu đấy là để nó phải để được à, mình cứ làm thế là mình cho vào trong cái chai mình xịt thì nó phải mỗi lần như thế nó phải để được khoảng tầm à, ờ, 10 ngày 10 ngày thấy nó vẫn thơm nó không bị hỏng nhưng thường là xịt là 10 ngày là hết rồi thỉnh thoảng xịt xịt cái phòng tí cho nó thơm với lại cái tinh dầu này nó có tác dụng là nó đuổi muỗi đuổi ruồi đuổi muỗi ruồi muỗi nó không thích cái mùi này mi ngồi yên đấy mi không ăn cam thì mi phải chờ chờ để cho các em nó ăn cam xong rồi tí nó ăn đến thứ kia thì mi mới ăn được còn nếu mà không thì ngồi đi ăn cam với lại mấy đứa ừ. không thì mi ra đấy mi ngồi cho nó nhìn cho nó đỡ bực còn để cho các em nó ăn cam cho các em nó ăn cam xong đã đó là một cái tinh dầu cam nó đơn giản thế thôi làm để nhà dùng thì giữ lại cái vỏ này mà cho vào gọi là cho vào luộc luộc cái vỏ lên cho nó sôi độ tầm 30 phút là được chứ cũng không cần phải làm cái gì lằng nhằng sau đấy thì để cho nó nguội để cho nó nguội không là cứ để yên đấy để cho nó sau khoảng tầm 4-5 tiếng gì đấy đi rồi sau đấy thì lấy nước con siro đi lên xuống nơi nào lên nơi đấy siro đi vòng nữa kia vòng nữa kia vừa xuống nơi nào đây đấy trèo lên nữa đấy hmm, lòng vòng Pila không thích ăn mấy à được không thích ăn thế thì để cái này đi tức là bây giờ là bô lão rồi là cũng ăn phải ăn như con Yumi hả được ok chờ tí đây đánh bóc cho mi lùi lại từ từ đây cái là gì không ý là con Yumi nó được thì con Yumi nó ăn cái đấy thì Pila cũng phải được ăn cái đấy ừ. thế bây giờ ăn miếng này đi lúc nãy chỉ có siro với lại uh, à, Melsi là chín tuốt đây nha thế uh, cái phần này là phần để cho hai bà già nha hai bà già được hai bà già hơn được chiều hơn nhá là bà già Pila và bà già Yumi ừ. Ok đã hết Ok xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo Thank you and uh, see you again